cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền chính là thiếp đã hát bài đó em gái đã nhận lấy hậu quả rồi xin đừng làm mọi